Thứ bảy là niệm tưởng đến sự an lạc tĩnh lặng. An lạc tĩnh lặng ở đây có nghĩa là sự chế ngự phiền não nội tâm. Thấy cũng phát sinh nhờ suy niệm như sau. Phiền não nội tâm một khi đã được đoạn trừ nhờ sự giác ngộ sẽ không xuất hiện sáu hay bảy mươi năm. cách thanh tịnh đạo đã chết. An lạc tĩnh lặng ở đây có nghĩa là niết bàn, hay sự tĩnh lặng khỏi mọi đau khổ. Theo đó, phi trí hay hỷ có thể đạt được nhờ suy tư đến những đặc tính đặc biệt của niết bàn, như niết bàn là giáo pháp cao thượng nhất, loại bỏ mọi si mê, loại bỏ khao khát ái dục loại bỏ mọi sự lệ thuộc, chấm dứt vòng luân hồi, hủy diệt tham ái. Niết bàn là dừng nghỉ, là chấm dứt. Thứ tám, tránh xa người thô lỗ. Bạn có thể phát triển hỷ hay ti tí bằng cách tránh xa người có hành động, cử chỉ thô lỗ. Thứ chín, là thân cận người thanh nhã bạn có thể phát triển hỷ bằng cách thân cận với người có cử chỉ và hành động thanh nhã những người này có đức tin nhiệt thành vào đức phật và có tâm êm dịu nhẹ nhàng thứ mười suy nghĩ đến những bài kinh giúp phát sinh đức tin những bài kinh có đặc tính làm phát sinh đức tin và Phật Pháp là những bài kinh nên đọc để làm gia tăng đức tin của mình. Nhờ suy tư hay đọc những bài kinh này mà hỷ phát triển. Bây giờ chúng ta tìm hiểu đến giác chi thứ năm là thư thái. Thư thái hay phát sa có nghĩa là tịnh hay an tịnh, tĩnh lặng. Khi thái giác chi phát sinh, khi những cảm giác mệt mỏi hay những cảm giác không hài lòng thích thú bị chế ngự mà không cần có sự cố gắng nào. Khi thiền sinh đạt đến một mức độ định tâm nào đó thì thư thái giác chi xuất hiện. Lúc bấy giờ, thiền sinh sẽ không cảm thấy mệt mỏi, không có cảm giác bất an trong tâm thiền sinh có được tư thái này mà không cần có sự cố gắng nào. Đặc tính của tư thái là tâm và tâm sở yên lặng, không bị quấy động. Công năng của tư thái là loại bỏ sự hỗn loạn, dao động. Biểu hiện của tư thái chắc chi đối với thiền sinh là tâm và tâm sở mát mẻ, không dao động có bảy nguyên nhân giúp cho thư thái giác chi phát triển. Thứ nhất là thực phẩm thích hợp và bổ dưỡng. Thực phẩm không cần ngon quá, cũng không nên tồi tệ quá, mà phải đầy đủ chất bổ và thích hợp cho cơ thể bạn. Trong một thực phẩm thích hợp này, chúng ta có thể kể đến chỗ ở thích hợp, như không có nhiều ruồi, muối, kiến côn trùng thứ hai là khí hậu tốt đẹp khí hậu tốt đẹp giúp cho bạn hành thiền trong sự thư thái thứ ba là tư thế thoải mái một tư thế thoải mái giúp bạn thực hành một cách dễ dàng hơn những điều cần thiết nói trên không có nghĩa là thiền sinh phải quan trọng hóa thực phẩm tư thế Thiền sinh giỏi có thể khắc phục được mọi hoàn cảnh khó khăn trong khi hành thiền. Chú giải nói rằng, thiền sinh đầy kiên nhẫn và nghị lực có thể chịu đựng mọi thời tiết và mọi tư thế. Cụ chú giải nói, nhờ ba loại hỗ trợ vừa kể mà căn bản của một cơ thể thoải mái có thể đem lại sự thanh thản sự thảnh thơi tinh thần và đó cũng là nguyên nhân của sự thư thái cả thân và tâm. Thứ tư là suy tư đến nghiệp là gia tài của tất cả chúng sanh. Có nghĩa là suy tư theo trung đạo, cho rằng đau khổ và hạnh phúc mà chúng sanh đang nhận chịu là vô nguyên nhân, đó là một thái cực. Cho rằng đau khổ và hạnh phúc mà chúng sanh đang nhận chịu là do Thượng Đế tạo ra, đó là một thái cực khác. Bạn phải tránh hai thái cực này. Bạn phải hiểu rõ ràng rằng đau khổ và hạnh phúc là kết quả của nghiệp lực của chính mình. Tất cả chúng sanh đang đau khổ hay hạnh phúc đều do nghiệp mà họ tích lũy trước đây. Nhờ suy tư đúng đắn như thế mà thiền sinh phát triển được tư thái giác chi. Thứ năm, tránh xa người bất an, nóng nảy. Tránh xa người bất an, nóng nảy. Người này hay gây phiền lụy cho kẻ khác thì giúp bạn phát triển thư thái giác chi. Thân cận với những người bất an thì bạn sẽ bất an theo và điều này đi ngược lại sự an tịnh. Thứ sáu, thân cận người thư thái. Người thư thái là người biết kiểm soát và chế ngự các tác động của tay chân, người biết thu thúc hành động của mình. Thứ bảy là hướng tâm vào việc phát triển thư thái giác chi. Nếu mọi cử chỉ và hành động của bạn đều hướng đến thì tĩnh lặng, thì thư thái giác chi sẽ phát sinh giác chi thứ sáu là định định hay samadhi là khả năng của tâm trụ trên một đề mục chính đặc tính của định giác chi là không lan bạc ra ngoài định có công năng làm tập trung tâm sở giúp các tâm sở gom tụ lại với nhau biểu hiện của định giác chi là an lạc tĩnh lặng Nguyên nhân gần của định thường là hỷ lạc hay thoải mái. Khi thiền sinh có tâm hỷ, nghĩa là có sự hoan hỷ hay thoải mái, thì định sẽ phát triển. Có 11 nguyên nhân làm phát sinh định giác chi. Thứ nhất, sạch sẽ nội và ngoại xứ. Thứ hai, là quân bình các căn tín tấn niệm định huệ thứ ba là thiền xảo về tướng có nghĩa là thiền xảo về tướng trong các đề mục thiền kasina hay một loại tướng nào trong các đề mục thiền chỉ khác khiến phát sinh các tầng định thứ tư nâng đỡ tâm khi tâm suy yếu, khi tâm lười biếng do thiếu tinh tấn thì cần phải được nâng đỡ hay khích lệ bằng cách phát triển ba giác chi, trạch pháp giác chi, hỷ giác chi và tinh tấn giác chi. Thứ năm, an định tâm khi tâm quá phấn chấn. Khi tâm quá phấn chấn hay quá tích cực cho tinh tấn quá trội thì cần phải phát triển ba giác chi, thư thái giác chi, định giác chi và xả giác chi. Thứ sáu, khích lệ tâm bị héo mòn. Khi không thể tập trung tâm ý vì tâm yếu kém, không sáng suốt, thì thiền sinh bị xuống tinh thần, chán nản, thiếu năng lực. Lúc đó thiền sinh cần phải khích lệ tâm mình có thể khích lệ tâm bằng cách niệm tưởng đến ân đức phật sự hỷ lạc phát sinh do niệm tưởng ân đức này có thể giúp cho tâm phấn chấn trở lại thứ bảy suy tư với tâm xả bỏ khi việc hành thiền tiến triển tốt đẹp khi thiền sinh không cảm thấy giả dượi, buồn ngủ, bất an và xuống tinh thần. Thì thiền sinh không nên khuấy rối tâm mình bằng cách nâng đỡ hay khích lệ. Thiền sinh nên tiếp tục hành thiền với tâm xả bỏ, giống như người đánh ngựa thiền nghệ, điều khiển ngựa chạy một cách êm thấm mà không cần thúc bách hay kềm chế ngựa. Thứ tám, đánh người không định tâm nghĩa là tánh người có tâm tán loạn, thiếu tập trung tâm ý. Thứ chín là gần người có tâm định. Người có tâm định là người đạt được tận định hay nhập định. Thứ mười là suy tưởng về sự thoát khỏi những chướng ngại của các tầng thiền. Suy tư đi, suy tư lại về các khía cạnh an tịnh tĩnh lặng của những tầng thiền chẳng hạn như đây là sự phát triển đây là sự nhập thiền đây là trước thiền vân vân thứ mười một là hướng tâm vào việc phát triển định tâm hãy hướng tâm mình vào việc phát triển tâm định nếu mọi cử chỉ hành động đều hướng vào mục đích phát triển tâm định thì bệnh giác chi sẽ phát sinh. Tiếp theo là xả giác chi. Xả hay upekha là giác chi cung tính, Đặc tính của xả là tạo sự quân bình giữa tâm và tâm sở. Nhờ có xả giác chi mà tâm và các tâm sở thực hiện trọn vẹn chức năng của mình, không quá trội hay không quá yếu kém. Như vậy, xã giác chi có công năng ngăn chặn sự quá trội hay quá yếu kém, vì nó giữ cho các tâm sở không bị uể oải hay quá phấn chấn hoặc bất an. Bởi vì xã đóng vai trò ngăn chặn sự thiếu và sự thừa, nên nó không ưu đãi hay nghiêng về một tâm sở nào. Do đó, công năng của xã là không nghiêng về hay ưu đãi. Sự biểu hiện của xã giác chi là trung tánh. Có 10 loại xã được đề cập trong chú giả. Điều quan trọng của chúng ta là hiểu nghĩa chữ xã trong kinh tứ niệm xứ. Xã trong sách giác chi không phải là xả với cảm giác vô ký, không khổ, không lạc. Khi bạn có cảm giác vô ký thì bạn có một loại xả, và khi bạn có sự quân bình thì bạn có một loại xả khác. Có năm cách phát triển tâm xả. Thứ nhất là có thái độ xả đối với tất cả chúng sanh. Khi bạn luyến ái hay ưu ái riêng một sinh vật nào hay một người nào thì bạn sẽ không có tâm xả hay trung tánh. Muốn phát triển tâm xả, bạn phải có thái độ không luyến ái đối với tất cả mọi chúng sanh. Muốn thế, bạn phải suy tư đến nghiệp là gia tài của tất cả chúng sanh. Ta được sinh ra đây là do nghiệp lực của chính mình, do nghiệp lực mà ta đã tích lũy trong quá khứ và cũng do nghiệp này mà ta sẽ rời khỏi nơi đây. Ai là chúng sanh mà ta đã luyến ái đây? Bạn cũng có thể suy tư một cách cao hơn. Trong thực tế, chẳng có chúng sanh nào hiện hữu. Vậy chúng ta luyến ái vào ai đây? Thứ hai, phải có thái độ xả với vật vô tri vô giác. Khi bạn nhận ra rằng mình đang dính mắc vào một vật gì, thì bạn có thể phát triển tâm xã bằng cách suy nghĩ đến sự vô chủ hay sự giả tạm của vật đó. Sự vô chủ có thể được suy tư như sau. Vật này rồi đây sẽ cũ, tàn rụi và một ngày nào đó cũng sẽ bị vất đi. Hay suy nghĩ như sau vật này không thể tồn tại lâu dài, nó sẽ bị hủy hoại trong một thời gian ngắn. Đó là suy tư đến tính cách tạm bợ của sự vật. Thứ ba, tránh xa người quá luyến ái. Tránh xa hai hạng người, thứ nhất là người quá luyến ái vào chúng sanh và người khác. Và thứ hai là người quá luyến ái vào các vật vô tri vô giác. Người quá luyến ái vào chúng sanh có thể chia làm hai loại, người tại gia và người xuất gia. Người tại gia luyến ái con cái, cháu chắc. Người xuất gia luyến ái học trò và thầy. Họ quá luyến ái dính mắc vào con cái hay học trò nên lo hết mọi chuyện của người mình thương yêu, đáp ứng mọi nhu cầu của những người này và không để cho người mình ưu ái làm bất cứ việc gì. Nếu có ai bảo người mà họ luyến ái làm việc gì, họ sẽ nói, ngay cả việc của nó mà nó cũng không làm, nếu nó phải làm việc này, chắc nó sẽ mệt mỏi. Đối với người quá luyến ái vào đồ vật, thì khi có ai hỏi mượn vật gì, họ sẽ trả lời, ngay cả tôi mà còn chưa dám dùng nó, thì làm sao tôi có thể cho bạn mượn được. Muốn phát triển tâm xã, thiền sinh phải tính thân cận những người này. Thứ tư là thân cận với người có tâm xã đối với chúng sinh và vật vô tri. Thân cần những người này, tâm xã của bạn sẽ phát triển. Thứ năm, hướng tâm vào việc phát triển tâm xã. Mọi cử chỉ hành động đều nhắm vào việc phát triển tâm xã. Khi bảy yếu tố giác ngộ có mặt, thiền sinh biết rằng chúng có mặt. Khi chúng vắng mặt, thiền sinh biết chúng vắng mặt. Bạn cũng biết nguyên nhân phát sinh các yếu tố này là ý thức sáng suốt và những lý do mà bảy giác chi được phát triển một cách trọn vẹn. Điều này có nghĩa là do đắc A-la-hán, toàn thể bảy yếu tố giác ngộ được hoàn hảo. Bởi thế, khi thiền sinh tắc quả A-la-hán, thiền sinh biết rằng nhờ đắc quả a la hán mà bảy yếu tố này được hoàn hảo thiền sinh quán sát những yếu tố này khi chúng khởi sinh bên trong đó là khởi sinh bên trong tâm thiền sinh thiền sinh quán sát những yếu tố này khi chúng khởi sinh bên ngoài đó là khi thiền sinh nghĩ đến những yếu tố giác ngộ nơi người khác và đôi khi thiền sinh có thể quán sát cả bên trong lẫn bên ngoài thiền sinh thấy rằng chỉ có những yếu tố này thôi chẳng phải chúng sinh chẳng phải con người chẳng phải đàn ông đàn bà gì cả thiền sinh biết được bằng cách này sẽ sống độc lập không lệ thuộc vào bất cứ vật gì trên đời và lại nữa này các thầy tỳ khưu thầy tỳ khưu quán sát pháp tâm pháp về bảy yếu tố giác ngộ về phần quán sát pháp trong pháp trong kinh ghi theo thứ tự quán sát ngũ uẩn quán sát năm chướng ngại quán sát mười hai xứ và quán sát bảy yếu tố giác ngộ nhưng trong thực hành thể pháp gì đến thì thiền sinh quán sát pháp đó. Bây giờ chúng ta hãy xét đến tứ thánh đế. Thánh đế hay chân lý cao thượng được dịch từ chữ arya chấp chát. Ariya có nghĩa là thánh hay cao thượng và chấp chát có nghĩa là đế hay sự thật có bốn chân lý cao thượng hay tứ thánh đế có hai lối giải thích tứ thánh đế hay bốn chân lý cao thượng này thứ nhất được gọi là thánh đế hay chân lý cao thượng vì chân lý này do các bậc thánh hay các bậc cao thượng thể nghiệm và thông suốt các bậc thánh hay các bậc cao thượng là những vị đã thấy những chân lý này và tâm họ đã thoát ly phiền não. Thứ hai, được gọi là thánh hay cao thượng bởi vì những chân lý này đã được các thánh hay bậc cao thượng khám phá ra. Thánh hay bậc cao thượng ở đây là Đức Phật. Bậc cao thượng nhất trong các bậc cao thượng Bốn chân lý cao thượng này, Đức Phật không đặt hay sáng chế, nhưng chỉ khám phá hay phát triển mà thôi. Những chân lý này luôn luôn hiện hữu, nhưng bị màn vô minh che lấp. Khi thế gian không có Phật xuất hiện, thì bốn chân lý này bị bỏ quên. Đã có nhiều vị Phật ra đời trong quá khứ và chỉ khi có một vị Phật ra đời, thì bốn chân lý này mới được khám phá và hiển lộ. Sau khi vị Phật và những đệ tử trực tiếp của Ngài nhập diệt, giáo pháp của Ngài từ từ biến mất và bốn chân lý này bị che lấp. Một thời gian dài sau đó, một vị Phật khác ra đời, khám phá và khai mở lại bốn chân lý này hay tứ thánh đế cho thế gian. Một lối giải thích khác cho rằng bốn chân lý này được gọi là chân lý cao thượng. Vì người nào thấu đáo được sẽ trở nên cao thượng. Người nào thấu suốt hay thấy rõ bốn chân lý này thì tâm thoát ra khỏi mọi phiền não. Sự thấu suốt hay chứng ngộ Bốn chân lý này ám chỉ sự cao thượng trong một cá nhân. Bởi thế, chân lý này được gọi là chân lý cao thượng hay chân lý tạo nên sự cao thượng. Một lối giải thích khác cho rằng chân lý này chính nó là cao thượng. Cao thượng ở đây có nghĩa là thật sự không sai lầm hay ngụy tạo bốn chân lý cao thượng là thứ nhất chân lý cao thượng về sự khổ thứ hai chân lý cao thượng về nguyên nhân của sự khổ thứ ba chân lý cao thượng về sự chấm dứt khổ thứ tư chân lý cao thượng về con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đặc tính của chân lý đầu tiên chân lý cao thượng về sự khổ là sự khổ. Khổ làm cho bạn đau khổ, khổ làm cho bạn khốn cùng. Bởi vậy, đặc tính của khổ là đau khổ, chức năng của khổ là đốt cháy bạn, làm cho bạn khốn khổ, khổ sở, phiền não. Sự biểu hiện của khổ là một biến cố, một chuyện đang xảy đến hay một chuyện đang xảy ra chân lý cao thượng thứ hai là chân lý về nguồn gốc của sự đau khổ là ái dục đặc tính của chân lý này là nguyên nhân hay nguồn gốc công năng của nó là ngăn chặn sự gián đoạn nghĩa là nó tiếp tục gây ra nguyên nhân bất tận mà không để xảy ra một sự gián đoạn nào biểu hiện một chân lý thứ hai này là sự ngăn trở hay chướng ngại. Chân lý thứ ba, chân lý về sự diệt khổ, tức là niết bàn, có đặc tính an lạc và trạng thái an lạc. Sự an lạc ở đây là thoát khỏi mọi phiền não, tham, sân, si công năng của chân lý thứ ba này là chẳng bao giờ bị mất, chẳng bao giờ suy tàn hay chết. Biểu hiện của chân lý thứ ba là không tướng, không hình sắc. Bởi vậy, bạn không thể nào dùng một danh từ hay hình dáng nào để mô tả Niết Bàn. Niết Bàn không có đặc tính, không có biểu tượng một lần nọ, vua Milanda hỏi Đại Đức Nagasena rằng có thể dùng hình dáng, tuổi tác hay kích thước để mô tả Niết Bàn không? Thì được trả lời là không. Đặc tính của chân lý cao thượng thứ tư hay con đường dẫn đến nơi chấm dứt sự khổ là cung cấp phương tiện hay con đường thoát ly. Chân lý thứ tư có công năng loại trừ phiền não. Thật vậy, chân lý này bao gồm tám yếu tố. Hiện diện vào lúc có đạo tâm. Vào lúc đạo tâm xuất hiện thì phiền não bị loại trừ. Biểu hiện của chân lý này đối với thiền sinh là sự thoát khỏi vòng tái sanh chân lý đầu tiên được gọi là đúc khá khổ đế đúc khá có nghĩa là xấu không có giá trị đu và trống không khá vật gì xấu xa không có giá trị và trống không không trường tồn không hạnh phúc và không có bản chất thì gọi là đúc khá khổ chân lý thứ hai được gọi là Samudda giác hay tập đế. A giác có nghĩa là nguyên nhân và Buddha giác có nghĩa là khởi sinh và tâm có nghĩa là phối hợp với các điều kiện hay nguyên nhân khác. Ái dục khởi sinh cùng với si mê, chấp thủ, nghiệp và những yếu tố khác được hỗ trợ bởi những nguyên nhân khác gây ra đau khổ xúc tác bởi vậy chúng ta gọi chân lý thứ hai này là nguyên nhân của sự khổ hay samudaya tập đế chân lý thứ ba gọi là túc lý đô đắc diệt đế tiếp đầu ngữ ni có nghĩa là không hay vắng mặt và rô đắc có nghĩa là tù như vậy, Dukkha Nirodha có nghĩa là không bị lao tù trong sự khổ, trong vòng luân hồi, trong niết bàn, vì đã thoát khỏi mọi sự tái sinh. Niết bàn được gọi là Dukkha Nirodha bởi vì nó là nguyên nhân hay điều kiện để chấm dứt đau khổ. Chân lý thứ tư có tên thật dài túc Tukha Nirodha Gamini Patipada là con đường dẫn đến nơi diệt khổ, có nghĩa là đạo hai con đường, hai cách thực hành. Patipada dẫn đến nơi Gamini chấm dứt đau khổ, túc Dukkha Nirodha. Các pháp khởi sinh nơi nào thì diệt nơi đó không có một hiện tượng nào sinh ở nơi này và diệt ở một nơi khác. Nhưng tứ thánh đế này lấy niết bàn ai sẽ chấm dứt đau khổ khi nó khởi sinh làm đề mục thành thiền. Bởi thế, chân lý này là con đường dẫn đến sự chấm dứt đau khổ. Đức Phật dạy bốn chân lý cao thượng trong kinh tứ niệm tứ như sau. Tỳ khưu biết như thật, đây là khổ. Tỳ khưu biết như thật, đây là nguyên nhân của sự khổ. Tỳ khưu biết như thật, đây là sự chấm dứt khổ. Và tỳ khưu biết như thật, đây là con đường dẫn đến nơi dứt khổ. Đoạn văn trên mô tả cho biết thiền sinh đã biết và nhận chân được chân lý cao thượng như thế nào. Như thật có nghĩa là đúng theo thực trạng của nó. Bạn biết như thật, đúng theo chân lý, đúng theo sự thật. Bạn biết như thật, sẽ đúng theo chân lý rằng đây là sinh, đây là già, đây là đau khổ, buồn rầu, đây là chết, vân vân. Bạn biết như thật, ái dục là nguyên nhân của sự khổ và niết bàn là chấm dứt đau khổ và phát chánh đạo là con đường dẫn đến nơi thoát khổ. Đầu tiên, chúng ta xét đến chân lý cao thượng về khổ. Đức Phật giảng giải thêm về chân lý thứ nhất như sau. Và này các thầy tỳ khưu thế nào là chân lý cao thượng về sự khổ sinh là khổ già là khổ chết là khổ lo âu phiền buồn